ngày con chào đời cha cho con tình thương ngút ngàn niềm vui của mẹ sao không ngăn được dòng lệ rơi hạnh phúc ngập tràn mỗi khi cha ôm con vào lòng dòng xưa của mẹ đã cho con giấc ngủ êm đềm từng phút từng giây mong cho con lớn lên từng ngày từng phút từng giây mong rằng con ngày càng đáng yêu từng phút từng giây ba trái tim cùng hòa một nhịp từng phút từng giây ba chúng ta là một gia đình từng phút từng giây mong cho con lớn lên từng ngày từng phút từng giây mong rằng con ngày càng đáng yêu từng phút từng phút từng giây ba trái tim cùng hòa một nhịp từng phút từng giây mà chúng ta là một gia đình cha cho con tình thương ngút ngàn niềm vui của mẹ sao không ngăn được dòng lệ rơi hạnh phúc ngập tràn mỗi khi cha ôm con vào lòng dòng sữa của mẹ đã cho con giấc ngủ êm từng phút từng giây mong cho con lớn lên từng ngày từng phút